thì cái đèn hiển thị ở trên cái cục uh, nguồn 3V này à, nó sáng đỏ lên là ở cái dòng đầu ra này nè nó có dòng điện ra nha ừ, giờ cắm vô thì ở hộp pin này nè thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin à, đại theo bếp về đó để các bạn sử dụng khi mà cúp điện thì ta cũng có cái pin này để thay thế ừ. thì khi có điện thì các bạn lại sử dụng nguồn 3V này cúp điện thì các bạn vẫn có pin ở đây để sử dụng rất là tiện lợi ừ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 tắt lửa khóa ga khi tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi thứ hai nữa là nó sẽ tiết kiệm ga hơn đây bếp bên trái tôi đã khóa ga này. như gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá là ba trăm ba tôi sử dụng được khoảng hơn hai tháng đây, đã khóa nè tính năng mà nước cạn nồi này nó cũng sẽ phụ thuộc vào đáy nồi nếu đáy nồi mà bị cong hay lõm lên á,